Bà Nguyễn Phương Hằng ra chiêu, Hoài Linh rút lui chương trình thách thức danh hài. Có thể nói cho đến bây giờ, cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng nổi như cồn trên phương tiện thông tin đại chúng. Ban đầu là tố cáo ông Võ Hoàng Yên, hiện giờ thì ông Võ Hoàng Yên đã thân bại danh liệt. Tuy nhiên, hệ quả của nó thì giờ còn lan rất rộng. Việc nghệ sĩ Hoài Linh có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên kéo theo những gốc khuất trong vấn đề từ thiện – nhưng mọi người biết trong những ngày qua ông Hoài Linh đã phải lo giải ngân khoản tiền từ thiện mà ông không chịu thực hiện khi mới quyên góp. Ngày 5 tháng 6, ông Hoài Linh được người chính quyền Cộng sản phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đã lên tiếng rút khỏi thách thức danh hài với cương vị giám khảo sau ồn ào 13 tỷ đồng từ thiện. Ông giải thích rằng không muốn ảnh hưởng đến chương trình – Mới đây, ông Hoài Linh đăng tải đoạn clip thông báo cụ thể về việc giải ngân tiền từ thiện ủng hộ miền Trung, đi kèm với lời giải thích về chuyện chậm giải ngân từ thiện hơn 13 tỷ đồng. Ông cũng tiết lộ sẽ rời ghế nóng trong chương trình Thách thức danh hài từng gây xôn xao cư dân mạng trước đó. Ông Hoài Linh chia sẻ rằng các bạn đã thương mến và mời tôi tham gia thách thức danh hài. Qua sự việc này, tôi xin các bạn được rút ra khỏi chương trình bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn. Chúc các bạn có một mùa thách thức danh hài thật thú vị và có những tiết mục hay gửi đến quý khán giả bà con khắp nơi. Sau chia sẻ này của Hoài Linh đã nhận không ít sự quan tâm của công chúng. Phía nhà sản xuất chương trình cũng cho biết vừa nhận được thông tin Hoài Linh xin rút khỏi thách thức danh hài và đang bàn bạc trước khi công bố chính thức. Trước đó, khi chưa xảy ra ồn ào tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng, thì việc Hoài Linh ngồi ghế nóng thách thức danh hài nhận được sự quan tâm lớn của công chúng – bởi đây là lần đầu tiên ông trở lại showbiz sau một thời gian dài vắng mặt. Việc vướng ồn ào liên quan đến việc chậm giải ngân 6 tháng tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng, yêu cầu nhà sản xuất thay đổi giám khảo. Thậm chí trên fanpage của chương trình, cộng đồng mạng xã đã để lại những bình luận gay gắt rằng nếu không đổi giám khảo thì sẽ tẩy chay chương trình. Trước sức ép từ dư luận, Phía ekip sản xuất đã tính toán nhiều phương án giải quyết. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, họ vẫn chưa công bố chính thức về việc có thay đổi Hoài Linh hay không, cũng như ai sẽ là người thay thế nam nghệ sĩ ngồi ghế nóng trong chương trình. Lợi hại trang fanpage Trường Đua Đại Nam Official Có thể nói trong hơn 3 tháng qua, trang fanpage Trường Đua Đại Nam Official kinh chính chủ do bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu – là kênh YouTube nóng nhất Việt Nam. Rất đông người hóng tin tức từ trang này. Tên tuổi của Hoài Linh bị phơi ra trước dư luận cũng bởi những buổi livestream của bà Phương Hằng. Trước khi bà Phương Hằng lên tiếng, giới nghệ sĩ là giới mà giành được nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả. Có thể nói, sau ông Võ Hoàng Yên thì bà Nguyễn Phương Hằng chuyển qua phanh phui giới nghệ sĩ. Trước khi bà Phương Hằng lên tiếng không ai biết rõ những điều xấu xa đằng sau giới này. Rất nhiều người đánh giá bà Phương Hằng là người đàn bà can đảm. Người bị bà Nguyễn Phương Hằng cho lên sàn gây bất ngờ nhất là danh hài Hoài Linh. Sự việc bắt nguồn từ việc bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh bao che cho hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên, người lừa bà Nguyễn Phương Hằng hơn 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh cùng một phe với ông Võ Hoàng Yên, nên nhiều ngày qua bà liên tục đấu tố, không ngại chỉ trích nam nghệ sĩ. Trước những chỉ trích như vậy, Hoài Linh vẫn chọn cách im lặng. Tuy nhiên, càng ngày, sự im lặng của Hoài Linh chỉ cho thấy ông tránh né hơn là không thèm đáp trả. Sau thời gian im lặng thì cuối cùng Hoài Linh cũng phải lên tiếng vì vướng vào lùm xùm, bị nghi biển thủ 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Quả thực, một nghệ sĩ được xem là sạch nhất showbiz suốt 30 năm làm nghề lại vướng vào những chuyện nói trên quả thật khiến công chúng không khỏi bất ngờ nếu không muốn nói là thất vọng. Mọi chuyện cứ như là quân cờ domino, dư luận lại tiếp tục khui ra một sự việc không mấy hay ho liên quan đến bộ sưu tập trầm hương khủng của ông Hoài Linh. Đằng sau là cuộc sống xa hoa khó tưởng tượng, Đành rằng tiền ai người đó hưởng, tuy nhiên với tiền nhiều như thế mà Hoài Linh còn ôm 14 tỷ đồng trong 6 tháng không cứu trợ đồng bào thì đó mới là điều đáng nói. Trước đó trong bữa tiệc sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và ngày 18 tháng 12, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dịp tham quan căn phòng trầm hương vô cùng đặc biệt mà đàn anh cấp công sưu tập. Những mối quan hệ với Hoài Linh cũng rất dễ bị ngã theo – mua trầm hương là quyền của Hoài Linh. Ông dùng tiền, ông mua thì chẳng ai nói gì được. Tuy nhiên, đừng bao giờ dính tới tiền quyên góp. Vấn đề là quyên góp tiền của người khác sao lại mua trầm hương? Theo clip do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên kênh YouTube của anh quay lại không gian trong căn phòng trầm hương của nghệ sĩ Hoài Linh, nơi đây chứa rất nhiều loại trầm hương và kỳ nam quý hiếm – sự đồ sộ và hoành tráng của thế giới trầm hương khiến Đàm Vĩnh Hưng vô cùng bất ngờ. Thậm chí, những chiếc vòng trầm hương được nghệ sĩ Hoài Linh giới thiệu đều có mức giá choáng ngợp lên đến 2.2 tỷ đồng. Căn phòng trầm hương được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh sở hữu khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên mới đây, dư luận lại được fan ngã ngửa trước màn bóc phốt của bà Nguyễn Phương Hằng theo đó, fanpage Trường đua Đại Nam Official kênh chính chủ do bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu đã đăng đàn thông tin danh hài Hoài Linh không phải chủ nhân của căn phòng trầm hương trăm tỷ này. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã bóc phốt về căn phòng trầm hương của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo bà Phương Hằng, số trầm hương với giá trị cao này thực chất là đồ đi mượn. Cũng theo thông tin bên phía bà Nguyễn Phương Hằng, số trầm hương nói trên thuộc hai công ty khác nhau – Bà Phương Hằng nhấn mạnh nếu ai muốn biết thực hư về căn phòng trầm hương trăm tỷ được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh thì cứ liên hệ bà Hằng để biết thêm. Hiện tại, Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng về căn phòng trầm hương sau màn bóc phốt của bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, mọi thông tin vẫn chỉ mang tính chất một chiều. Tuy nhiên, với những gì bà Nguyễn Phương Hằng thể hiện trong thời gian qua, không ít người tỏ ra tin tưởng rằng Điều mà bà Phương Hằng nói trên là hoàn toàn có cơ sở. Danh tiếng của Hoài Linh sẽ chìm. Tiếng nói khán giả có tác dụng rất lớn. Chương trình Thách thức danh hài là một sân chơi khẳng định vị thế của ông Hoài Linh với sân khấu hài. Ông ngồi ở ghế giám khảo là một sự khẳng định đẳng cấp. Và chương trình có Hoài Linh tham gia nhờ đó cũng thu hút khán giả. Thực tế chương trình sống được là nhờ khán giả, mà một khi khán giả tẩy chay thì chương trình cũng lụi tàn. Trước áp lực khán giả, nếu Hoài Linh không xin rút thì nhà tổ chức cũng phải loại Hoài Linh thôi. Kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng réo tên nghệ sĩ Hoài Linh trong livestream của bà thì nay sự nghiệp của Hoài Linh đã xuống dốc thảm hại. Một khoảng thời gian rất ngắn, xã hội này vốn đã tồn tại quá nhiều cái xấu xa nếu không có người dũng cảm như bà Nguyễn Phương Hằng thì không biết có ai có thể dừng lại hay hạn chế những điều xấu xa này. Chưa có đất nước nào như Việt Nam, cái xấu nó sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Người trung thực không biết sống thế nào, vì nếu trung thực thì lại chịu thiệt thòi. Rất nhiều trò lừa đảo ngày một tinh vi, phần bóc phốt của bà Nguyễn Phương Hằng dù lớn, nó cũng chỉ mới là một phần nhỏ trong xã hội này.